cách đó xa hay gần núi cao bi lớn song song thì bên mình đây nguyện mãi yêu sẽ có